chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa ngày hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2020. Ok thì uh, ngày hôm nay mình sẽ tạm dừng uh, các cái chương trình kéo anh em. Đấy, mình đã kéo xong rồi. Kéo xong cho một người anh em rồi. Vâng uh, mình cũng uh, sẽ tiếp tục làm một cái clip để cho anh em thấy được rằng mình thực sự năng lực thực sự của mình bảng soi cầu sóc đĩa là như thế nào bởi vì có rất nhiều anh em khi mà đã đến với mình mình uh, rất là mất công phải giải thích lại cho anh em hiểu được rằng vì sao mà mình không có thể cung cấp được cái bảng soi cầu này cho anh em và vì sao nó lại là con dao hai lưỡi cho anh em thì trong cái video này mình cũng xin được nói luôn cho anh em biết thực sự cái bảng soi cầu sóc đĩa này nó nếu mình giao cho anh em thì nó chính là con dao hai lưỡi với đối với anh em bởi vì anh em không biết gì về thuật toán và ma trận cả cái có thể thay đổi thuật toán bất cứ lúc nào nên khi anh em sử dụng bản này không biết lúc nào anh em có thể để chết vì nó nên mình sẽ không cung cấp và không giao bất cứ cho ai cả đấy là mình khẳng định một điều là như vậy còn ngày hôm nay mục đích chính mình làm cái video này là gì mục đích chính mình làm cái video này là để cho anh em thấy được rằng khi anh em đến với mình anh em sẽ được như thế nào ok nhé thì ờ, ngày hôm nay đây ok ờ, mình sẽ vào cái tài khoản này trước bởi vì tài khoản này mình chưa chơi và người anh em này hôm qua thì cũng rút hết tiền ra rồi đấy nhưng mình sẽ cho anh em ờ, thấy cái lịch sử rút tiền ngày hôm qua cái này là nó bị lỗi anh em ạ đây à, ngày 18 tháng 2 anh em nhé vào 21 giờ 17 phút người anh em này uh, nạp tiền vào vào 22 giờ 19 phút cũng ngày 18 tháng 2 anh em này rút tiền ra nhé nạp 14 triệu và rút 36 triệu anh em nhé đây là đã hoàn thành và một người anh em này nữa mình vừa mới ờ, thực hiện xong cho người anh em này đấy người anh em này chắc là đã vào để ờ, rút tiền rồi ok thì uh, bây giờ mình sẽ rút luôn số vốn đang còn ở tài khoản chính là 30 triệu anh em nhé lịch sử giao dịch sử giao dịch đây anh em tất cả anh em cùng chú ý theo dõi cho mình nhé vào 0 ờ, giờ 50 phút ngày 18 tháng 2 người anh em này nạp 30 triệu vào 17 giờ 47 phút người anh em này rút 20 và còn lại 30 triệu trong tài khoản chính à, tiếp tục à, đến với 20 giờ 14 phút thì người anh em này tiếp tục rút 20 và còn lại 30 trong tài khoản chính và đến ngày hôm nay 15 giờ 47 phút ngày 19 tháng 2 người anh em này tiếp tục rút 20 và còn 30 trong tài khoản chính. À, anh em cũng đã thấy rằng chỉ với ờ, từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì ờ, người anh em này đã rút ra x hai lần số vốn và vốn vẫn đang còn giữ lại đây anh em nhé vốn vẫn đang còn giữ lại trong tài khoản đây vốn vẫn đang còn đây anh em nhé vốn vẫn vốn vẫn còn nguyên và đã rút ra được thành công trạng thái đã thành công rút x2 lần số tiền chỉ trong vòng 2 ngày thì mình làm cái video này để cho anh em có thể tin tưởng được mình không phải giải thích lại nhiều lần với anh em bởi vì thời gian của mình thực sự rất là bận anh em nhé thời gian của thời gian của mình thực sự rất là bận nên mình không có nhiều thời gian để giải thích cho anh em nhiều đấy thực sự thì mình rất muốn tư vấn để cho anh hiểu nhưng anh em uh, muốn xin cái bảng này của mình thực sự thì cái bảng này của mình uh, để mà áp dụng thì anh em áp dụng ok thành công trong thời thời điểm mình đưa nhưng ngày mai nếu nhà cái thay đổi thuật toán thì nó có thể là sai đấy không thể không chỉ những là ngày mai ví dụ bây giờ mình đưa tối nay nhà cái thay đổi thuật toán trên bàn C anh em có thể lăn ra chết bất cứ một lúc nào cho nên mình sẽ không giao cái này cho bất cứ một anh em nào hết nhé ok thì uh, để uh, cảm ơn uh, anh em Đấy, đã tin tưởng thì mình sẽ luôn giúp đỡ anh em hoàn toàn miễn phí uh, anh em nào muốn đến với mình thì cứ nhanh tay add cái số zalo là 0393247225 để được mình hỗ trợ và tư vấn cho anh em miễn phí Đấy, nhưng anh em phải hiểu rằng khi đến với mình anh em làm việc nhanh chóng cứ chuẩn bị sẵn cho mình một số vốn sau đó tìm đến mình và mình sẽ hướng dẫn anh em về bờ như thế nào hoặc vốn của anh em ít thì mình sẽ hướng dẫn anh em cơm gạo như thế nào anh em ờ, cảm thấy video này ờ, hay và có cảm thấy ờ, nó tốt thì nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ bảng sắp cầu sóc đĩa tiếp tục đưa những người anh em về bờ an toàn và thành công. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình.